Chúng ta vào phần đầu tiên, đó là nội dung của bài tập số 1. So sánh hai số không cùng chữ số. Khi gặp so sánh các số mà không cùng số chữ số thì chúng mình làm như thế nào? Cô mời các con cùng tìm hiểu 3 phần của bài. A. So sánh 9876 với 10.000 B. So sánh 999 với 1 và C so sánh 1023 với 998. Cô trò mình cùng phân tích và so sánh xem điền dấu gì vào đây và lý do vì sao. Các con hãy cùng cô chữa bài nhé. Các con yêu quý, ở phần đầu tiên, các con có quan sát và nhận biết điều gì không nào? Số đầu tiên là số 9876. Các con thấy số này có mấy chữ số? Và số 10.000 thì có mấy chữ số nào? Chúng mình cùng phân tích nhé. Số 9876 là số có 4 chữ số. Thế còn số 10.000 sẽ là số có 5 chữ số. Số có ít chữ số hơn sẽ phải nhỏ hơn số có nhiều chữ số hơn. Và vì vậy cô sẽ có 9.876 sẽ nhỏ hơn 10.000. Vì đơn giản là 9.876 có số chữ số ít hơn. Trong hai số này các con đã thấy rồi, đúng không nào? Một số có 4 chữ số, một số có 5 chữ số. Đương nhiên số có 4 chữ số sẽ ít hơn số có 5 chữ số. Chính vì vậy ta sẽ điền số nhỏ hơn. Sang phần B cũng tương tự như ở phần A. Các con thấy số 999 là số có mấy chữ số nào? Nó sẽ là số có 3 chữ số. Còn số 1000 thì sao? Số 1000 sẽ là số có 4 chữ số. Số có 3 chữ số sẽ ít hơn, sẽ nhỏ hơn số có 4 chữ số các con ạ. Như vậy thì ở đây cô sẽ điền số nhỏ hơn. Cô sẽ có 999 nhỏ hơn 1000 vì 999 có số chữ số ít hơn.